không liên quan của ngày hôm trước các bạn nhé ngày hôm trước chúng ta là 09 thì đúng là không liên quan hôm trước mình kiểm tra một chút về mặt lô tô của ngày hôm nay đó là ngày 27 tháng 10 một chút lô tô chúng ta hôm nay quay thì nhìn thế này thì cũng rất là khó chịu các bạn quay cái này nó không đồng đều một chút nào hai đầu bị câm hai đầu bị câm và về hai nháy rất là nhiều không đồng đều một chút nào hôm qua hôm qua mình chốt số tất cả các bạn tham khảo là bắt lại bạch thủ 09 lô rơi cho các bạn và lót 90 và xong thủ 13 31 thì chúng ta đã bị thất bại các bạn nhé đầu chín của chúng ta ra những 2 4 6 con cũng không được con lót đầu không chỉ ra hai con con bạch thủ chúng ta không về đầu 1 thì chúng ta có 11 14 16 13 xong thủ chúng ta thì uh, ngày mai ngày thứ hai ngày đầu tuần thì mình sẽ cố gắng hôm nay mình sẽ lên cho các bạn lô tô và cái dàn đặc biệt những con số chốt cho các bạn ở trên YouTube để các bạn tham khảo số số chúng ta có hôm quay rất là ok có hôm quay rất là ảo các bạn nhé bạch thủ về lô tô ngày mai các bạn nhé chốt số tất cả các bạn tham khảo luôn bạch thủ ngày mai đó là con 53 và các bạn lót đó là con 35 các bạn có lót cũng được mà không lót được tùy các bạn nhưng mà chúng ta chơi thì chúng ta lên lót để chúng ta đảm bảo vốn hôm qua chúng ta bạch thủ và lót chúng ta được cả cặp thì hôm nay chúng ta bị thất bại thì mong sao tất cả các bạn nếu mà tham khảo theo dõi kênh thì chúng ta vô man hôm trượt thì không à, bị à, thua nhiều chia buồn các bạn như vậy song thủ ngày mai đó là 57 và 75 các bạn nhé cặp song thủ chúng ta hôm nay lên tốt nhưng mà hôm nay mình hôm qua mình xem thì cặp 8668 của chúng ta cũng bị lên tốt nhưng mà hôm nay nó ra được con 68 các bạn nên hôm qua mình không chốt được các bạn hôm nay quyết định mình sẽ chốt cho các bạn đó là cặp song thủ 7557 cặp rất là đẹp còn đặc biệt ngày mai các bạn nhé đặc biệt ngày mai

36 63 18 81 và 68 86 thì các bạn xem nếu các bạn chơi đặc biệt các bạn biết như thế này là mình sẽ bắt cho các bạn nào ngày mai mình bắt cho các bạn như này là chậm liên quan 49 là cứng các bạn nhé nhưng mà ngày mai mình đang kết là kết cái bộ đó là bộ 34 còn đặc biệt <clears throat> của ngày hôm nay đó là ngày 28 à ngày 27 thì mình chốt cho ngày mai đó là ngày 28 cho các bạn cái dàn đặc biệt là nó có 20 số các bạn nhé 20 số đặc biệt hai bộ tất cả là ba bộ các bạn nhé 20 số đặc biệt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 số các bạn nhé 20 số đặc biệt để cho các bạn tham khảo cho ngày mai đó là ngày 28 tháng 10 năm 2019 thì đặc biệt ngày mai thì ờ, cái dàn hai số này mình không rút gọn xuống cho các bạn để các bạn tham khảo cho ngày mai thì ngày mai là thứ hai thì ngày đầu tuần thì hy vọng tất cả các cầu từ đặc biệt cho đến lô tô chúng ta vẫn ăn tiếp tục ăn các bạn nhé còn số Zalo đây số Zalo 0868302096 các bạn có thể các bạn nhắn tin để các bạn tham khảo những con số tỷ lệ cao ở trên YouTube thì mình có chốt cho các bạn những là con số tâm huyết nhưng mà chắc chắn là nó không có nhiều thời gian để mình lên dàn đặc biệt hay là và lô tô để cho các bạn những con số tỷ lệ cao ở trên uh, YouTube thì tất nhiên không cao bằng rồi các bạn thì ngày mai cũng là ngày thứ hai ngày đầu tuần thì mình kính chúc tất cả chúng ta là chúng ta có một ngày đầu tuần làm việc là luôn thuận lợi cho công việc của các bạn và mọi người có một tuần mới và các bạn xem kênh thì luôn luôn nếu hợp với các bạn thì các bạn đăng ký kênh hoặc là ủng hộ kênh đó là ấn like chia sẻ comment ở dưới và xin ờ, kính chào tất cả quý vị và các bạn hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối ngày mai nhé